con cái sướng một đời nếu người mẹ có bảy tính cách này. Thưa quý vị, người xưa nói lưu lại của cải cho con cháu chúng không giữ được, lưu lại sách vở cho con cháu chúng cũng chưa chắc đã đọc được. Chỉ có lưu lại ân đức cho con cháu mới là lối ra cần thiết cho chúng. Người mẹ có bảy tính cách sau đây chắc chắn sẽ là người tuyệt vời lưu lại cho con cháu nhiều ân đức mà sau này trưởng thành chúng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những ân thưởng mẹ đã dành cho mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Thứ nhất, người mẹ khoan dung cho con hạnh phúc. Có rất nhiều bà mẹ đối xử hà khắc với con, luôn soi xét vào mọi hành động của con. Khi phát hiện con phạm lỗi, không cần biết đúng sai, không cho con cơ hội giải thích, liền vội vàng trách mắng hoặc mặt sát. Nếu người mẹ thường xuyên làm như vậy thì sẽ khiến trẻ em cảm thấy chán nản, hoang mang sợ hãi, thậm chí là nảy sinh tâm lý chống đối. Tình cảm mẹ con lại ngày càng xa cách. Người mẹ khoan dung luôn có cái nhìn thấu đáo và thái độ điềm tĩnh, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân và thông cảm với những non nớt, thiếu sót của con và ân cần chỉ bảo cho con để con dần tiến bộ. Người mẹ có thái độ khoan dung với những lỗi lầm của trẻ sẽ giúp trẻ có những trải nghiệm tình cảm mẫu tử, ấm áp và quý giá hơn mọi thứ trên đời. Trải nghiệm này càng giúp trẻ tôn trọng mẹ hơn, gần gũi tin tưởng mẹ và sẵn sàng tâm sự, chia sẻ, lắng nghe ý kiến của mẹ. Hơn nữa, người mẹ khoan dung còn trao cho con cơ hội được trải nghiệm, được thử thách, được phép sai, được phép vấp ngã, được phép thất bại và được tự trưởng thành. Mẹ bao dung sẽ cổ vũ con cái thoát khỏi những ràng buộc lỗi thời trong cuộc sống, có ý tưởng và khả năng hành vi riêng của mình. Trẻ có thể tự do với bản chất tự nhiên của mình, tự tin thực hiện điều mà con muốn Ngoài ra, sự khoan dung của mẹ đối với trẻ sẽ giúp trẻ biết sống khoan dung và có cái nhìn thân thiện hơn với những người xung quanh. Khi đó, cái con nhận được chính là bình yên trong tâm hồn. Đó là nền tảng để có được một cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai, mẹ hài hước con có quý nhân phù trợ. Vì áp lực chăm con khá nặng nề, nên so với các ông bố thì người mẹ lại dễ xét nét và nghiêm khắc với con hơn. Điều đó làm cho trẻ có cảm giác tù túng khó chịu và sống khép nép với mẹ. Đó là điều tiếc nuối lớn nhất của phần lớn các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Những bà mẹ có óc hài hước vui tính thường biết cách va trò để vừa giúp con biết nghe lời, vừa đem lại cảm giác vui vẻ thân thiện cho con. Đứa trẻ cũng vì vậy mà có xu hướng gần gũi mẹ hơn, thích thú được ở bên mẹ nhiều hơn, từ đó việc chăm sệ con của mẹ cũng dễ dàng hơn. Khoa học đã chứng minh, một người mẹ hay cười rất dễ sinh con thông minh, khỏe mạnh, một người mẹ hài hước, đứa trẻ lớn lên cũng sẽ trở thành người lạc quan, vui vẻ, tự tin, dễ hòa đồng, được nhiều người quý mến, làm việc gì cũng thuận lợi và dễ dàng thành công. Chính sự hài hước của người mẹ đã mang lại nhiều phúc báo tốt đẹp cho con, khiến con không cầu vẫn có quý nhân, nguyện ý giúp đỡ. Thứ ba, mẹ khéo léo, con đảm đang. Tính cách của mẹ quyết định cuộc đời con cái. Cổ nhân nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Phụ nữ là người tổ chức cuộc sống gia đình. Nếu trong gia đình có người phụ nữ khéo léo, con cái sẽ được nuôi dưỡng trong ấm êm, hạnh phúc và cũng sẽ biết cách xây dựng cho mình một hình mẫu gia đình như thế trong tương lai. Mẹ khéo nấu ăn, con không chỉ được ăn ngon mà con gái sẽ còn có cơ hội rèn luyện nữ công gia chánh, con trai học được cách chăm sóc gia đình. Mẹ khéo cư xử, con sẽ học được vô vàn kỹ năng giao tiếp tinh tế mà hiệu quả. Mẹ khéo ăn khéo nói con sẽ học được sự linh hoạt trong ngôn ngữ, sự mềm dẻo trong lời nói, được nhiều người yêu quý. Mẹ khéo chi tiêu, con sẽ biết thu vén, mẹ khéo tổ chức cuộc sống, khéo dạy con việc nhà, trẻ lớn lên sẽ đảm đang, tháo vát. Mỗi kỹ năng của người mẹ sẽ giúp con trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và càng tiến gần hơn tới vạch đích thành công. Khi con cái ngưỡng mộ sự khéo léo của người mẹ, con gái lớn lên có xu hướng biến mẹ mình thành hình mẫu trong tương lai của bản thân con trai cũng sẽ có xu hướng chọn một người bạn đời có những nét tính cách của mẹ. Như vậy, người mẹ ấy đã thành công trong sự nghiệp nuôi dạy con của mình và cũng là người có công kiến tạo nên những gia đình hạnh phúc, viên mãn trong tương lai. Thứ tư, người mẹ cầu tiến dạy con ham học hỏi. Một người mẹ tri thức biết nhìn xa trông rộng, luôn luôn học hỏi được nhiều điều tốt đẹp từ xung quanh và tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm sống quý báu. Cuộc sống gia đình sẽ luôn thú vị, mới mẻ và con trẻ cũng được phát huy tinh thần học hỏi, tìm tòi khám phá cuộc sống, thỏa sức sáng tạo để làm cho tâm hồn phong phú hơn, cuộc sống rực rỡ hơn. Một người mẹ có tinh thần cầu tiến sẽ khuyến khích con đọc sách, nhưng không phải bằng những mệnh lệnh mà là bằng thói quen ham đọc sách của mình và bằng cách chia sẻ với con những điều thú vị trong những cuốn sách hay để khuyến khích con tự tìm đến sách. Một người mẹ cầu tiến cũng là người mẹ không bao giờ bảo thủ, biết lắng nghe biết tôn trọng ý kiến của người khác, biết nhận lỗi, biết sửa sai để trưởng thành hơn. Phẩm chất ấy của mẹ sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi và không ngừng sáng tạo. Những phát minh vĩ đại sẽ ra đời từ những đứa trẻ có thói quen tích cực đó. Thứ năm, người mẹ ngốc dạy con sáng tạo. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, người mẹ luôn muốn nỗ lực làm mọi thứ để bảo vệ con mình bảo vệ đến mức khiến trẻ dần mất đi kháng thể với những nguy hiểm ngoài kia. Trên thực tế thì những bà mẹ cầu toàn thích ôm đồm mọi việc thường nuôi dạy nên đứa trẻ ỉ lại, lười biếng, bám vào bố mẹ như cây dây leo, cây tầm gửi. Mẹ không phải là cuốn bách khoa toàn thư về cuộc sống nên sẽ có nhiều điều mẹ chưa biết nhưng mẹ sẽ đồng hành cùng con khám phá thế giới này, nói cho con hiểu điều đó không có gì đáng xấu hổ. Đó là cách dạy con biết thông cảm về những hạn chế của mẹ, để sau này con biết bao dung với những khiếm khuyết của người khác. Mẹ không biết, hay là mẹ biết nhưng vẫn phải giả vờ không biết là cách dạy con khôn ngoan, trao cho con cơ hội tự suy nghĩ, tự khám phá, tự sáng tạo. Có như vậy, chúng mới có thể phát huy hết khả năng của mình và chủ động vững bước trên con đường đời phía trước. Đó chính là giải pháp thông minh và khéo léo để nuôi dạy nên những đứa con tự lập sáng tạo, làm chủ cuộc đời mình. Thứ sáu, người mẹ kỷ luật dạy con sống nguyên tắc. Người phương Đông có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, dù người phụ nữ có tài giỏi buôn ba ở bên ngoài, nhưng với mỗi ngôi nhà, họ luôn là người nhóm lửa thắp sáng lên nề nếp đạo lý kỷ cương gia đình. Một người mẹ sống tùy tiện yêu thương con bằng bản năng sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ như những con ngựa bất kham, dễ dàng nổi loạn, dễ dàng xa ngã, Người mẹ nhu nhược sẽ cho ra sản phẩm là những đứa con hư hỏng. Nhưng một người mẹ thông minh, sống có nguyên tắc lại nuôi dạy nên những đứa trẻ có nền tảng đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng. Có một người mẹ gọn gàng sạch sẽ, con sẽ học được tính ngăn nắp chỉn chu. Có một người mẹ nề nếp sẽ hình thành cho con những thói quen tốt đẹp. Một người mẹ có nguyên tắc, con cái không bao giờ đi lệch khỏi đường dây đạo đức, tôn trọng kỷ luật và sống có kỷ cương. Mẹ biết cách quản lý thời gian tổ chức cuộc sống, có kế hoạch, trẻ học được cách sắp xếp công việc hợp lý, biết cách lập trình cho cuộc đời một cách khoa học. Đó là phẩm chất cần thiết của nhà lãnh đạo tương lai. Một người mẹ mẫu mực không chỉ cho con một mái ấm đúng nghĩa mà còn trao cho con cơ hội rèn luyện bản thân, trở thành người xuất chúng. Thứ bảy, người mẹ mạnh mẽ dạy con kiên cường. Khi bắt đầu biết nhận thức, trẻ sẽ hiểu rằng ông bột, ông tiên chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, khóc lóc, chỉ giải tỏa được một phần tâm trạng buồn bực nhưng không giải quyết được triệt đề vấn đề. Nếu trẻ sống trong một gia đình có một người mẹ suốt ngày phàn nàn kêu ca khi khó khăn không nghĩ ra cách giải quyết mà là tìm cách đổ lỗi cho người khác hay tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài thì đứa trẻ đó có xu hướng trở nên hèn nhát, yếu đuối. Tính cách ấy là ngọn nguồn của mọi sự thất bại trong cuộc đời. Một người mẹ mạnh mẽ sẽ không bao giờ cho phép bản thân dừng chân trước khó khăn và gục đầu trước thất bại. Mỗi lần mẹ chiến thắng nghịch cảnh của cuộc sống sẽ là một trải nghiệm thú vị cho những đứa con thơ, bồi dưỡng cho con tinh thần quyết tâm, thổi vào tâm hồn con động lực để con cố gắng. Bằng chính trải nghiệm của mình, mẹ sẽ bồi dưỡng cho con lòng kiên định, luôn động viên con đừng bao giờ sợ hãi. Khi gặp khó khăn, chỉ cần suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Qua thời gian, con sẽ trở thành người kiên cường, không bao giờ đầu hàng số phận. Đó là bản lĩnh của người thành công.